xin hỏi trong kinh này ờ, quý vị có có khi nghe giảng quý vị có mở mở cái cái cái chánh kinh ra mà alo có vị làm ăn quý vị mở cái chánh kinh ra giùm à, rồi đó đó đúng rồi đó trúng trúng rồi này các tỳ kheo cách thanh cho panaphik về này các tỳ kheo thế nào là các vị tỳ kheo tu tập cái tâm quán niệm xứ ừ. tâm có tham biết là có tham tâm không tham biết là không tham thì ở đây là tâm có tham á mình phải chịu có đi ờ, học chánh đạn trước một chút ha tâm có tham gọi là xa rời á xa rời á tức là chỉ cho tám cái tâm tham trong a tỳ đàm ha trong a tỳ đàm mấy phần người tôi dạy, giải thích sao rồi tâm không có tham á tâm không tham á tiếng Bali gọi là vi ta ra á À, là chỉ cho các cái tâm thiện hiệp thế và tâm vô ký ừ, vô ký rồi tâm có sân tâm vô sân tâm có sân là sát đồ sát chỉ cho hai cái tâm sân à, rồi tâm vô sân à, là vì tá đồ sát chỉ cho tâm thiện hiệp thế và tâm vô ký rồi tâm có si à, là sáu mô hát chích tá hả à, chỉ cho phóng vật và hoài nghi tâm không si á, là vi tá mô hát hả chỉ cho thiện hiệp thế và vô ký vô ký đây chẳng hạn chẳng hạn như là các tâm quả như là ngũ tâm thức à, tâm dạng thức nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức mấy cái đó gọi là tâm tâm quả tâm vô ký vừa quả tâm vô ký nha rồi cái tâm ờ, tâm thu nhiếp biết là tâm được thu nhiếp rồi ờ, cái này mới mệt nè cái tâm thu nhiếp ở đây ngày bên châu nghiệp thì tâm thu nhiếp mở một đơn săn khích tác ám chỉ ám chỉ gì ám chỉ tâm hôn thị buồn ngủ lười biếng ha rồi cái tâm ờ, tiếp theo là cái tâm ờ, tâm tán loạn á tâm tán loạn á viết cái ám chỉ tâm phóng vật ừ, rồi cái tâm đấu đại á mai hát ca ta cái tế đó là ám chỉ các cái tâm thiền nói chung tâm phi đáo đại Amahagata ám chỉ các tâm dục giới hôm nay xài chữ quảng đại mà trong theo ngài định sử thì ngài xài cái chữ tâm đáo đại mà tôi thích chữ đáo đại hơn rồi cái tâm hữu thượng tâm hữu thượng có nghĩa là sát uttara chitta Chữ khó cái chữ khó một chút nha chữ khó mà học phải chữ khó chứ học phải chữ khó chỉ cho tâm dục giới cái tâm vô thượng anuttara chích tác ám chỉ các cái tâm thiền sắc và và vô sắc rồi tâm mà có định á tâm mà có định á là sát ma hi tác chích tác à, chỉ cho cận định và các cái tâm thiền tâm không định á sát ma Chí tá chích tá chỉ cho tâm nào không có định không có hai loại định vừa kể tâm giải thoát gọi là quy mút tá chích tá quy mút tá chích tá ám chỉ cho tá đăng gá quý mút tá và quyết khâm phá nát tá rồi tâm không giải thoát á tá chích tá ám chỉ cho tâm không có hai loại giải thoát vừa nói rồi xong bây giờ các vị có nghe không các vị còn nghe không dạ rồi bây giờ các vị nghe giải thích nha chứ mỗi khi mình tôi ngồi lên tôi ghi mà hơi nhiều tôi cũng nản lắm nhưng mà không ghi không được nha phải ghi phải cho ghi ghi ở đây là phần chú giải đó thì ở trong chánh tạng nói rằng tâm quán niệm xứ là sao tâm quán niệm xứ có nghĩa là uh, khi mà trong tâm tham á, khi trong tâm mình á, tâm mình mình biết tâm có tâm tham thì biết là tâm tham có tâm sân có tâm sân thì tâm tham ở đây là ám chỉ cho cho tám tâm tham hồi nãy tôi cứ hứa tôi giải thích tám tâm tham là sao tâm tham á, là cái tâm ham thích cái gì đó được kể ra tám vì dựa trên ba cái khía cạnh ba cái cạnh à, là có tà kiến đi kèm hay không à, hào hứng hay lãnh đạm à, tự phát hay bị tác động mà có nhớ nha cái tâm tham á nó có, nó có nó chỉ có một thôi đó là thích cái này thích cái kia dù thích cái gì đi nữa thì cũng là tâm tham nhưng mà sở dĩ mà nó được kể là tám là bởi vì nó dựa trên ba cái uh, khía cạnh ví dụ như tâm tham nó là nó thọ hỉ hay nó thọ xả nó tức là nó thích nhưng mà nó thích cái kiểu hào hứng hay là cái kiểu mà lạnh nhạt đó rồi thứ hai là nó có tà kiến đi kèm hay không à, tức có nghĩa là cái thích của mình cũng có hai, hai trường hợp cái thích mà nó đính kèm với cái tà kiến có nghĩa là đây là tôi nè đây là của tôi nè cái thích mà được về các cõi thiên đàng của đạo chúa của đạo hồi của ấn giáo của bà la môn giáo nè à, thì cái thích mà có đính kèm với cái tà kiến dù là thường hay là đoạn à, thì cái tà, thì, thì đó là một cái cái khía cạnh nữa của tâm tham tức là tâm tham nó là hào hứng hay là lãnh đạm tâm tham nó có tà kiến đi kèm hay không và cái khía cạnh thứ ba là tâm tham đó nó tự phát hay là có bị ai bị tác động bị tác động đây nó có hai tác động bởi chính mình bị tác động có hai trường hợp nha sự do dự của mình hay là cái sự suối dục của người khác à, cái cái cái bị tác động đây đó trong trong trong bài mà đó giờ trong sách Adidam tiếng Việt của mình học đó là hỗ trợ hay là vô trợ đó vô trợ có nghĩa là tự phát à, là gặp là thích liền à, còn cái hỗ trợ đây có nghĩa là nó bị tác động hay không bị tác động nó gồm cái hai trường hợp một là là là, là, là cái tiếng Pali gọi là sát sankhara có nghĩa là ra sức hay là mất công chứ chữ sát sankhara có nghĩa là ra sức hay là mất công có nghĩa là cái đó là tôi không có thích lắm mà tại quý vị nói vậy nó ăn thử thì được lắm được lắm ừ, chứ tôi thấy cái màu tôi không thích cái mùi nghe nó kỳ kỳ nhưng mà quý vị cứ ở cái bên quý vị xuống thì ăn thử đi được lắm được lắm ừ, được lắm hoặc là cái ờ, cái cái vải này rờ thì thấy nó được láng lắm nhưng mà nó hút mồ hôi mà mùa hè mặt nó mát vậy lắm thì khi tôi nghe quý vị nói vậy cái tôi tôi mới bắt đầu mới thấy thích thì cái thích đó là thích hỗ trợ còn đằng này là tôi vừa nhìn thấy nó thấy cái màu của nó rồi tôi sờ bằng tay à, tôi thấy nó láng nó trơn nó mịn à, mà nó mát rồi tôi thích tự tôi thôi à, thì cái đó gọi là vô trợ còn do quý vị nói ra nói vào rồi tôi mới thích đó là hữu trợ nha ừ, để vậy là tâm tham con chỉ có một là thích thôi nhưng mà sẽ dĩ được chia thành tám là bởi vì dựa trên ba cái khía cạnh là có tài kiến đi kèm hay không à, mà trong râm thì quý vị còn nhớ chúng tôi đã định nghĩa cái thường kiến và đoạn kiến trong râm còn nhớ hay không ta alo cái thường kiến có ba đoạn kiến có ba có nhớ không rồi nhớ là được rồi giờ dạ. yeah. tôi trông đợi là trong cái đó có nghĩa là mai này khi nghe giảng là nhắc cái đó phải biết chứ bây giờ cứ mỗi lần mà nhắc cái tài kiến là là đè ra mà giảng nữa thì chỉ có đấy chết thôi nha ngay cả một đứa bé mà nó học ở ngoài đời học tiểu học cái bài đó đã, đã học hồi đầu năm rồi thì tới cuối năm là thầy cô nó chỉ nhắc sơ qua là được rồi chứ còn mà cứ mỗi lần mà nhắc có toán cộng là phải, phải, phải môi ra giải thích tiếp thì chết nha thì đây như vậy thì à, là tâm tham chỉ có một thôi là thích nhưng mà sẽ nghĩ được chia thành 8 trường hợp là bởi vì có lúc cũng cái tâm tham đó cũng sự ham thích đó nhưng mà nó có tà kiến đi kèm hay không nó thích nhưng mà nó thích kiểu nào hào hứng hay là lãnh đạm rồi cái cái sự ham thích đó là tự phát à, hay là bị tác động hay là nó phải trải qua một ít thời gian do dự của bản thân ờ, tức là hỗ trợ hay vô trợ cho nên thành là tám thì hành giả tu tâm quán là hành giả biết rằng đây là tâm tham à, thì có nghĩa là biết rằng đây là một trong tám tâm tham ừ. rồi tâm không có tham thì có nghĩa là khi mà à, hành giả biết có có nhiều có hai trường hợp để ghi nhận một cái tâm một là hành giả biết chính xác nó là tâm nào có hai cách ghi nhận một tâm à, một là biết chính xác nó là tâm nào hoặc chỉ cần biết nó không phải là tâm nào có hai cách nha mấy cái này là phải phải ghi nha à, có hai cách ghi nhận một tâm một là biết chính xác nó là tâm nào hai là chỉ cần biết nó không phải là tâm nào cũng là cách ví dụ như bây giờ thì biết khi mà cái tâm nó xuất hiện tôi chỉ cần biết là nó cái tâm này không phải là tâm phiền não tâm này là tâm phiền não đó cũng là cách tu tâm yeah, dạ, đó cũng là cách tu tâm à, tuy à, <coughs> nếu mà trí tôi bén kiến thức giáo lý tôi nhiều tôi giỏi tôi sắc sảo nhanh nhạy kịp thời chính xác thì là quá tuyệt vời còn nếu mà tôi dốt quá mà tôi nhớ không có nhiều thì thôi bây giờ tôi cứ ghi nhận gọn thôi à, ghi nhận đây là tâm tham thôi chứ không cần phải thọ hỷ tài kiến không cần thì biết là đây tâm tham hoặc là tôi chỉ ghi nhận, ghi nhận gọn thôi đây là tâm bất thiện ừ quý vị vừa chửi tôi đó tôi nổi sân lên thay thì tôi biết đây là tâm sân thì tôi chỉ ghi nhận đây là tâm bất thiện à, hoặc là đây là tâm dục giới cũng được miễn là à, miễn là tôi biết rõ à, cái trạng thái tâm mà nó vừa xuất hiện ừ, nó thuộc loại nào phân loại chi tiết hay là phân loại tổng quát phân loại chi tiết hay tổng quát và một điều nữa đó sở dĩ mà ở đây mà đức phật ngài kể ra những cái cách kể kể ra những cái tên gọi tổng quát là bởi vì ngài muốn nói gọn thôi dạ, nhưng mà hành giả à, một lát nữa tôi sẽ cho các vị học sâu học kỹ học chi tiết về cái tâm quán một xíu thí dụ như trong chánh tạng ngài chỉ nói rằng là đây là tâm dục giới đây là tâm đấu đại nhưng mà trong thực tế đó chánh tạng nói gọn nhưng trong thực tế hành giả biết đây là tâm nhĩ thức à, đây là tâm sân cả hai tâm này đều là tâm dục giới thấy chưa trong chánh tạng thì người ta chỉ nói rằng đây là tâm dục giới thôi à, nhưng mà ở trong thực tế đó mình phải hiểu nhầm thí dụ như mình ghi nhận là đây là tâm nhãn thức thì người học a thì đàm biết nhãn thức là tâm dục giới ừ rồi khi mình nghe mùi nghe mình đang ngồi thì mình nghe có cái mùi thoáng qua thay vì mình ghi nhận đây là mùi hôi mùi thơm thì không hành giả chỉ ghi nhận đây là tâm nhĩ thức đó xin lỗi tâm tỷ thức xin lỗi đây là tâm tỷ thức chỉ vậy thôi nha chứ còn mình không có tu thì mình mình ngồi mình nghe cái mùi nó ai chiên cái gì thơm vậy ta ai nướng cái gì thơm quá vậy ta cái gì cháy khét hôi quá vậy ta ừ. còn bây giờ thì không bây giờ mình chỉ biết rằng đây là tâm tâm tỷ thức nghe một cái tiếng động thì hành giả chỉ biết đây là tâm tỷ thức xong rồi à, thì khi mà biết rằng đây là tâm tỷ thức đây là tâm nhị thức thì đó được gọi là biết rõ đây là tâm dục dục giới nhưng mà tại trong chánh tạng người ta nói gọn như vậy đức phật này dạy gọn các vị có nghe kịp không ta ok nhớ nha ừ, đó đúng là trong chú giải này là có có ghi đó ừ. đó cho nên nó là tâm chánh tạng nói gọn nhưng mà trong thực tế đó thì mình không có phải ôm sát như vậy mà mình phải hiểu rộng ra hiểu sâu ra nha đang ngồi biết rõ biết rõ đây là tâm tỷ thức nhị thức thì khi biết như vậy đó tâm chính là tâm dục giới còn ở trong râm này nói cái chuyện nó nay vừa một tin buồn mà cũng là một tin vui cho quý vị đó là trong râm này đâu có ai đắc thiền đâu đâu có ai chứng thánh đâu cho nên mình không có cần phải ôm sát cái bài kinh này lắm là bởi vì trong bài kinh này nó chỉ có là đây là tâm thiền mà mình kiếp này nó không có cái vụ mà, mà có tâm thiền rồi cho nên mình đâu có cần ghi nhận nó làm chi khỏe chưa cái là cái lợi của người họ không có đắc gì hết đó. nó có cái lợi gì có nghĩa là khi họ không có đắc gì hết họ tu mới gọn lắm còn cái cái cái người mà đắc tùm lum hết chân á, thì mới ghi nhận đây là tâm dục giới đây là tâm thiền sắc đây là tâm thiền vô sắc còn trong rơm này á, là quý vị chỉ có mấy tâm thôi đây là tâm tham đây là tâm sân đây là hôn thụy đây là phóng vật đây là hoài nghi à, rồi đây là tâm đại thiện còn nếu mà giỏi nữa đó thì đây là đại thiện thọ hỷ đây là đại thiện thọ xả đây là đại thiện hữu trợ đây là đại thiện vô trợ đây là đại thiện hợp trí đây là đại thiện ly trí có nhiều nói chung mà chỉ có tâm bất thiện và tâm dục giới thôi rồi trong đây có người hỏi tuổi sao sẽ biết à, có nhiều cái không cần đắc cũng biết ừ. bởi vì quý vị mà mà có đắc quý vị đâu có thèm vô trong đây tôi nghĩ như vậy nha cỡ cái cỡ tu đầu quần là không có vô đây ngồi đây rồi không cần nó chỉ cần mà trong room này có người mà có khả năng ngồi mà coi như là không ờ, tiểu tiện ăn uống mà trong 24 giờ đó không đắt gì hết nha tôi nói rõ là không đắt gì hết chỉ có cái khả năng ngồi yên không nhúc nhích nha không tiêu tiểu ăn uống suốt 24 giờ thì cái người mà có cái khả năng đó thì tôi e rằng họ không có vô đây ngồi nổi đâu tại vì họ quý thời gian dữ lắm quý vị cái người mà có khả năng mà an lạc trong thiền chỉ thiền quán thì họ họ họ không có nhiều thời giờ để mà làm mấy cái việc việc như vậy đâu bởi vì các vị còn nhớ ba hạng hành giả không alo các vị còn nhớ ba hạng hành giả không bậc hạ tôi nhắc lại bậc hạ là tu theo cái đồng hồ sáng thí dụ như sáng ngồi tiếng rưỡi đi tiếng rưỡi chiều ngồi tiếng rưỡi đi tiếng rưỡi ngoài cái thời gian đó ra là đi shopping à, đi shopping đi uh, rong chơi chỗ này chỗ kia chụp hình nghe nhạc à, ăn uống party uh, camping picnic lung tung hoàn toàn thất niệm chỉ có tu theo cái đồng hồ ngày cái sáng 3 chiều 3 là ngoài ra là free thì đó là bậc hạ còn bậc trung á là ngoài cái giờ ngồi và giờ đi ra đó là họ chỉ làm toàn là chuyện đàng hoàng không nha nhớ nha làm toàn diện đàng hoàng không đó là nghe pháp coi kinh quét chùa lao tượng chùi cầu phục vụ đại chúng hành giả thì cái đó được gọi là bậc trung và bậc trung là họ không có làm chuyện tầm bậy đúng nhưng mà họ có thể thất niệm họ có thể thất niệm còn cái bậc thượng thì không bậc thượng thì họ không có tu theo cái đồng hồ mà buổi sáng khi mà họ vừa trên giường họ vừa mở mắt ra đó thì bắt đầu họ niệm rồi họ biết rõ là họ đang nằm họ biết rõ là họ đang xê dịch cử động nhúc nhích cái chân cái tay họ thông cái chân xuống giường họ bước đi rồi bắt đầu họ, biết rồi biết đi vô nhà tắm này tôi nhắc lại hoài mà tôi không có có nản là bởi vì cái này sợ bà con quên bậc thượng là như vậy bậc thượng là từ lúc mà biết mình thức giấc cho đến lúc mình ngủ lại vào đêm hôm đó thức giấc vào sáng sớm và ngủ lại vào lúc đầu hôm là coi như suốt thời gian đó họ không có đồng hồ họ cứ niệm suốt à, cho nên đó là cái cái trong rung này chỉ cần một cái hành giả mà bậc thượng á, không có đắt chưa có đắt gì hết bậc thượng là đã không không có thời giờ để ngồi để nghe nha họ kẹt lắm cái gì họ đang hành họ bị hoài nghi bị thắc mắc bị hoang mang bị nghi hoặc cái gì đó thì họ chạy đi họ là chắc họ coi hoặc là đi kiếm thầy họ hỏi họ chỉ, họ chỉ giải quyết một chuyện đó thôi rồi xong rồi trở vô họ chánh niệm tiếp nha rồi hai tâm sân là gì sân chỉ có một mà thôi đó là sự bất mãn trần cảnh nha sân nó chỉ có một là sự bất mãn trần cảnh bất mãn ở đây gồm có sợ giận ghen tiếc của nghe kịp không thì tất cả đều là gom chung là tâm sân hết sân nó gồm có sợ này cũng là sợ ma sợ dán sợ chuột sợ chết tất cả đều hãy sợ là cũng tâm sân rồi ghen ghen nó gồm có hai đó là ganh và ghen à, ganh tị ở trong tình cảm thì mình gọi là ghen còn mà ganh tị ở trong mấy cái chuyện ngoài ra mình gọi là ganh tị hoặc là đố kỵ hay là tật đố phải không? thì như vậy thì dầu hình ghen tị hay ganh tị thì ghen tuông hay ganh tị đều được gọi là là ghen hết là ganh tị hết ghen sợ giận giận có nghĩa là tức ờ, tối căm hờn nói chung ờ, bực mình chuyện nhỏ cho đến chuyện đến cái chuyện mình tôi giết người ta đốt nhà người ta chém người ta gom chung gọi là giận nghe từ tiếp tiếp có nghĩa là cái trạng thái mà không muốn chia sẻ cái mình có cho người khác vậy là tiếng trong chuyên từ chuyên môn gọi là sanh tạch lạnh hối thì cả bốn cái này đều được gọi chung là là sanh mà sanh sở dĩ mà được kể thành hai là bởi vì nó là tự phát hay là bị bị tác động tức là hữu trợ hay là vô hữu trợ nhớ nha rồi biết rõ đây là tâm si hay là không phải tâm si thì cái tâm si ở đây nó gồm có hai a thì đàm nói là si nó có hai đó là si phóng vật và si hoài nghi si phóng vật có nghĩa là nó lăn sang lăn sang nó không có tập trung vô được nó không có tập trung vô được cảnh gì hết nó lăn sang lăn sang giống như trong kinh mô tả nó giống như là mình lấy cái cục đá mình ném vô trong cái đống tro vậy đó nó bung lên à, nó bung lên cho nó bay loạn xạ nha thì trong trường hợp đó đó thì gọi là vẫn phóng dật nghĩa là nó không có tập trung nó thiếu định nha đó cũng là si mà trường hợp thứ hai đó là đó là siêu là sự hoài nghi có nghĩa là mình không có học về a tỳ đà mình không có học về bốn niệm xứ mình không có học về giáo lý duyên khởi mình không có học về giáo lý duyên hệ nha cho nên á là là là là khi mình nghĩ về mình ờ, trước đây hay là nghĩ về mình sau này hoặc là mình nghĩ về mình trong hiện tại đó thì mình có những cái quan mang à, hoang mang ví dụ như mình học cho đã học đạo cho đã vậy chứ có lúc mình cũng suy nghĩ là không biết bên ngoài cái cái cái thái dương hệ này nó còn cái gì nữa không ta mà mình thật sự mình là ai ta ở đâu mình tới đây tự nhiên cái bắt đầu từ một cái phôi nhỏ xíu trong bụng mẹ rồi cái mình thành một đứa bé đỏ hỏn rồi mình chung ra rồi mình buồn vui thương giận có sự nghiệp hay không có sự nghiệp nghèo đói no đủ làm sao không biết rồi tự nhiên cái tuổi già lăn đùng đó chết rồi mình đi về đâu có những cái hoang mang như vậy mà tại sao mình có hoang mang đó vì mình không học giáo lý chứ nếu mình học giáo lý mình biết là do tham đắm trong sáu trần đời trước nên mới có sáu căn đời này nếu sáu căn đời này mà nó tiếp tục được sử dụng để mà tham đắm sáu trần hiện tại thì tương lai mình sẽ có sáu căn mới sáu căn nó chính là năm quận mà năm quận nó chính là 12 xứ cũng chính là 18 giới dòng luân hồi nó chỉ là sự sanh diệt tiếp nối của quận xứ giới đế mà thôi ngày nào thấy chán trong khổ đế thì không còn tập đế mà không còn tập đế thì chính là diệt đế mà muốn chứng được diệt đế phải tu tập cái đạo đế với những cái biết căn bản như vậy mình thấy mình chỉ là một dòng chảy thôi và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn trong chính tạng đức phật chảy rất rõ và rất rõ là không có chiếc xe trong cái đống phụ tùng khi mà ta quan sát đây là tâm sân thì mình phải biết rằng toàn bộ cái gọi là lê văn tèo á nó chỉ là cái tâm sân đang có mặt thôi và cái cục thịt này thôi chỉ có cục thịt và cục thịt 65 kg này cộng với tâm sân hết nhớ nha mà cái cục thịt này nè cái tấm thân này nè nó đang vô thường trong từng giây để nó nó nó, nó trở qua một cái trạng thái khác qua một cái tình trạng khác để làm chi để nó mới đẩy một cái anh chàng đang 47 tuổi nó qua tám qua 48 tuổi qua 60 tuổi rồi qua 90 tuổi nó mới già chết được chứ nhớ nha cho nên mình biết không hề có cái chiếc xe trong cái đống phụ tùng và cũng không hề có cái đống phụ tùng trong chiếc xe mà mà chiếc xe chính là đống phụ tùng cho nên trong kinh có ghi rõ là kẻ phàm phu không có học đạo không hành đạo cho rằng những cái cảm giác buồn vui dễ chịu khó chịu những cái tâm thiện tâm ác ha nó giống như là cái bóng cây hay là nó giống như là cái viên ngọc ở trong cái hộp là sai các vị nghe kịp không các vị nghe kịp hơn không có nghĩa là mình không có học đạo mình cứ nói là tôi có tâm tham tâm tham này là của tôi có nghĩa là mình tách cái tâm tham riêng và tôi riêng cũng giống như cái cội cây rồi cái bóng cây cái bóng là riêng mà cái cây là riêng cái viên ngọc là riêng mà cái hộp đựng nó là riêng mình không học đạo mình rất dễ bị mắc vào cái này nha mình rất là dễ bị mắc vô mình cứ tưởng nó là là là là là, là hoặc là trong kinh nó cái mùi cầm khúc gỗ trầm lên đó, thì cái mùi mình cứ cho mình tách cái mùi riêng là khúc gỗ riêng cái mùi này nè là của khúc gỗ này và từ đó mà khi mà mình quán cái thanh quán tâm cũng vậy mình cứ nói là đây là tôi nè tôi đang có tâm tham tôi đang bị đau nhưng mà mình không hề biết rằng chính cái đau đó đó ừ, ngoài cái đau ra không còn cái gì là tôi nữa hết các vị nghe kịp không làm ơn nhớ những cái này không có chuyện tôi bị đau là bởi vì sao là vì chính cái cơn đau đó là toàn bộ sự hiện hữu của tôi chính cái cơn đau đó là toàn bộ sự hiện hữu của ta cái chữ của ta thì tại kẹt tôi đang nói nãy giờ tôi tôi tôi bỏ chữ của ta này thì, làm sao quý vị hiểu nha tôi đành phải tạm gọi là gạt lệ mà nói chữ của ta chứ thật ra ví dụ như bây giờ quý vị tên là lê văn tèo đi thì quý vị cứ tưởng là lê văn tèo đang bị nhức răng mà thật ra đó cái sự hiện hữu của lê văn tèo đó nếu mà ngoài cái cái nhất cái cái cơn đau răng rã ra ngoài cái tâm sân mà nó đang khó chịu nó ra ngoài cái cục thịt mà mấy chục kilo nó ra thì lê Văn tèo nằm ở đâu à, nhưng mà vì lúc nào mình cũng ám ảnh là lê văn tèo là riêng à, cái cái cục thịt mà 65 kg này là của lê văn tèo cái cơn đau này là của lê văn tèo nhưng mà thật ra vốn không có bởi vì nếu mà lấy cái cơn đau này ra lấy cái tâm khó chịu này ra lấy cái cục thịt mấy chục ký này ra thì lê văn tèo nằm ở đâu cho nên tôi nhắc lại không hề không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng không hề có đống phụ tùng trong chiếc xe mà chính cái đống phụ tùng đó là chiếc xe như vậy khi mà hành giả tu tâm quán hành giả biết rõ rằng tâm tham đang có mặt chứ không phải là tôi đang có tâm tham là bởi vì chính cái tôi nó ở đây nó chỉ là tâm tham đang có mặt thôi bây giờ bỏ cái tâm nó ra thì tôi nằm đâu yeah. Dạ. cho nên hành giả phải nghe kỹ như vậy nó mới thấy rõ ràng à thì ra không phải là tụng kinh ép mình phải thấy vô ngã mà thật sự là nó vô ngã thiệt có nghĩa là bỏ tâm tham ra tôi đâu còn gì nữa tôi chỉ là cái xác chết thôi rồi bây giờ tôi đang bực mình nè quý vị chửi chửi tôi đang bực mình nè thì ngay bây giờ nếu mà bỏ cái tâm bực mình này ra tôi chỉ là cái xác thôi quý vị nếu bỏ tại lúc đó thân thì là cái cục thịt còn tâm là lúc đó đang là tâm sân mà cái sự hiện hữu của tôi chỉ có hai thứ là danh và sắc mà cái danh của tôi bây giờ là gì đang là tâm sanh cho nên nếu bây giờ mà mất tâm sanh này là tôi chỉ còn có cái xác thôi mà nếu mà chỉ còn cái xác thì còn chuyện gì để nói nữa quý vị quý vị đi có đi đám ma các vị có thấy xác bao giờ chưa hồi còn sống người ta nhổ nước bọt trước mặt mình đó là mình đã điên lên rồi tới hồi mà mình mà lăn đùng ra mình nằm lạnh ngắt cứng đơ đó nó có liền mình xuống trống nữa không có làm gì được <coughs> các vị nghe kịp không trên tâm quán ở đây là gì tâm quán này tức là hành giả biết rằng nếu mà không kể cái tâm đang xảy ra này thì ta chỉ là một xác chết mà nếu mà bỏ luôn cái cục thịt mấy cục mấy cái chục ký này nữa thì ta còn lại cái gì tâm quán là vậy đó tâm quán là thấy rằng nếu không có cái tâm đang hiện hữu này thì cái gọi là ta chỉ còn là một xác chết đó tu tâm quán là nghe mẹ như vậy đó cảm ơn quý vị trong rung nghe kịp không ta tu tâm quán này vậy đó thấy là thấy rằng nếu mà không có cái tâm mà đang hiện hữu ngày đi tôi đang bực nè tôi đang bực quá bực nè tôi đang bực quá bực đi thì lúc tôi chuyện đầu tiên là tôi biết ở ờ, à, đây là tâm sân nhưng mà bên cạnh cái biết đó tôi ngầm hiểu tôi ngầm hiểu là cái gọi là các ông tội khanh này hiện giờ này là chỉ là cái tâm sân này thôi với cái cục thịt này mà nếu mà bây giờ mà bỏ cái tâm sân này đi đó thì tôi chỉ còn có cái cục thịt thôi không có cái ông nào ông tội khanh không có cái tôi ở đây mà nó khổ một chỗ là tại vì mình cái còn là học lý thuyết mình không có thực tập mình không có hành trì cho nên là học cho đã mà mai này mà người ta chỉ chữ xéo thôi chứ không phải chữ thẳng chữ xéo là mình đã điên lên mình nổi dịch lên rồi nha chứ thật ra nếu mà có thực tập hành trì có niềm tin phật pháp có cái nhận thức rằng sanh tử là đại sự ngoài ra là chuyện nhỏ đó ha vùi đầu mà sống chánh niệm tôi bảo đảm là trong vòng 3 tháng 6 tháng cho tới một năm và trong kinh đức phật đã dạy rồi kẻ mà chậm nhất mà gọi là chuyên chú trong 7 năm phải là có có thành quả thành quả là sao một là chứng thánh hai là cũng thành ra là tiểu tu đồ quần có nghĩa là một cái con người mà coi như là đúng là vô tâm mà đối trần cảnh đó à, cư trần bất nhiễm trần ấy, là phải là, là tham giả tứ niệm xứ có nghĩa là nếu mình chuyên chú quý vị coi kỹ giùm tôi đoạn cuối của kinh đại niệm xứ coi có câu đó hay không tức là đức phật ngài dạy rằng trong vòng 7 năm đó là người chậm 7 ngày 7 tháng 7 năm là phải có thành tựu nhớ nha ừ, nhớ có thành tựu còn cái kiểu mà mình học mình học lý thuyết cho biết thôi đó thì thôi cái đó là chịu không chỉ giống như bây giờ quý vị học về về vi khuẩn vi trùng mà quý vị tiếp tục ở dơ thì quý vị cứ bệnh triền miên quý vị cứ tiếp tiếp tục là bị bệnh lát bị bệnh ghẻ tiếp tiếp tục là bị nấm tiếp tục là bị lăn ben cái gì là, là chịu thua học là học nhưng mà phải có thực tập phải có hành trì cái giáo pháp đức phật có lạ một chỗ là là có một khoảng cách rất lớn rất rất lớn giữa một người chỉ học lý thuyết và một người có hành trì ừ, có một khoảng cách rất là lớn ừ, khoảng cách rất là lớn có nghĩa là cái cái cái người mà không có hành trì đó dầu họ học nhiều cách mấy đi nữa thì cái hiểu của họ nó nó không nó, nó có nhiều chỗ nó không có bì được với người có hành trì mà thậm chí cái phần căn bản nhất cái phần quan trọng nhất của lý thuyết đó, chỉ được nhận ra chỉ được biết đến bởi người có hành trì tôi nhắc lại cái phần quan trọng nhất của lý thuyết còn nếu không có hành trì thì ta chỉ biết được cái cái lớp vỏ ngoài của của của Phật pháp thôi nếu không hành trì thì chỉ biết là cái lớp vỏ ngoài của trái xoài thôi còn cái cái cơm của xoài nó mình hoàn toàn mình không biết mà quý vị tưởng tượng cái do tài của trái xoài nó gồm có ba phần vỏ cơm và và hột mà bây giờ là mình là bỏ ra mấy chục năm mình chỉ biết được có cái vỏ xoài không thì thì thì thì, thì, thì khó quá nha cho nên là mấy cái này trên mặt lý thuyết nghe rất là thường nhưng mà thực tế nếu mà tu chính thì nó rất là sâu rồi như vậy thì hành giả biết rõ đây là tâm tham nhé tâm sân nhé tâm si biết rõ cái, cái chữ thâu nhiếp ở đây ngày minh châu ngày ngày dịch từ hán tạng ngày ngày là để là tâm thâu nhiếp biết là thâu nhiếp nghe cái chữ thâu nhiếp thì nó sang quá đi thật ra cái chữ cái chữ sang khích tá đây nó còn có nghĩa là co cụm nha co cụm hay là co rút có nghĩa là sao có nghĩa là khi mình có cái tâm hung thủy hung trầm á mình không còn hướng ra ngoài nữa mà mình muốn kiếm cái chỗ mình vùi đầu vùi mình vùi mình trong chăn như con sâu lầm tổ đó nhớ nha có bị còn nhớ cái cái, cái ca từ đó hay không à, ngày nhà em pháo nổ ừ. anh vùi đầu trong chăn như con sâu lầm tổ đó thì cái đó là người ta tả là do nó buồn anh chàng nên buồn nhưng mà ở đây theo trong mình hiểu là cái cái, cái hôn thủy cũng vậy khi mà mình buồn ngủ rồi đó là mình chỉ muốn vùi đầu trong trong chăn như con sâu làm tổ thôi thì chính vì cái chỗ mà vui đó đó khi mình đã mình đã là là cơn làm biến mà buồn, buồn ngủ nó lên rồi mình ngại đi ra ngoài sân mình ngại làm việc nhà mà mình chỉ muốn chung vô một cái góc nào đó ờ, riêng một góc giường riêng một góc mùng để mà rút vô một góc để mà chìm trong cái giấc ngủ chìm trong cái sự lười biếng thì cái đó gọi là sân khích tá, nghe? ừ, sân khích tác khi tâm có không thị thì tâm hữu thị rồi quyết quyết quyết khích tá, nhưng là tâm tán loạn là khi tâm nó phóng vật biết là tâm phóng vật khi mình ngồi và mình đi mình đứng mình thấy nó không có tập trung biết ồ ờ, ồ ờ, ờ, ồ đây là phóng vật đây là phóng vật cái này là phóng vật phóng vật chính là chính là cái này còn nguyên cái phần sau đó đây là tâm đáo đại đây không phải là tâm đáo đại thì cái này thì mình à, nãy đã giúp hết rồi tâm đối đại nó gồm là tâm thiền sắc giới và thiền vô sắc cái này mà đâu có đắc đâu mà mình đi rồi tâm không phải đối đại tôi là tâm dục giới nha tâm dục giới đây là gì tâm dục giới đây cũng như nãy tôi nói biết rõ đây là tâm tham biết rõ đây là tâm sân biết rõ đây là tâm si đúng ra trên phạm thiên họ vẫn có tham có si nhưng mà sở dĩ tâm này được gọi là tâm dục giới là bởi vì nó là chủ yếu ở cõi dục nha chủ yếu còn ở trên cõi phạm thiên á cái phiền não nó có mặt rất là hiếm rất là hiếm còn thì tôi nhắc lại 12 tâm bất thiện thì trên phạm thiên không có sân đúng nhưng mà trên phạm thiên vẫn có si vẫn có tham nhưng mà sở dĩ bất thiện được gọi là tâm dục giới là vì chủ yếu nó ở cõi dục à, cái tần suất mà có mặt nó cao mà thứ hai nó chính là cái tâm mà dẫn đến cái sự quẩn quanh trong cõi dục cho nên nó được gọi là tâm tâm dục giới nhớ nha tâm bất thiện ở trên các cõi phạm thiên nó chỉ là khách vãng lai còn cái tâm bất thiện mà ở dưới cõi dục giới nó là chủ nhà ừ, nó là con em ở trong gia đình trong họ tập thân thuộc nhớ nha cho nên đó là lý do tại sao 12 bất thiện được gọi là tâm dục giới ừ. rồi cái tâm hữu thượng hữu cái hữu thượng là gì sát uttara có nghĩa là còn có cái tâm cao hơn ừ. thì ở đây không có kể tâm siêu thế mà chỉ kể trong tâm giới này thôi thì trong trong tâm giới này tâm dục giới nó còn có cái tâm cao hơn đó chính là các cái tâm tâm phẩm thiên các cái tâm thiền Ừ, còn anuttara anuttara chúng là tâm vô thượng nghĩa là ám chỉ cho tâm thiền sắc và vô sắc bởi vì trên tâm thiền không còn tâm gì khác nữa đang nói tâm phàm nha đang nói tâm phàm thì trên tâm thiền nó không còn tâm nào khác nữa mình giả định tam giới này nó giống như một cái kim tự tháp thì cái phần đáy của hình tam giác đó chính là tâm dục còn cái phần đỉnh nó chính là tâm thiền nha ok rồi tâm có định hay là không có định thì hành giả biết rõ là tâm này đang là cận định nên là không phải cận định chỉ còn đã vô kiên cố định thì mình cũng có biết nha <coughs> nhưng mà mình vẫn có thể biết được đưa mình cảnh cũ mình biết là khi nãy tao vừa tao vừa nhập thiền rồi tâm giải thoát à, tâm giải thoát quy mức tác chích tác gồm có hai đó là tác đăng giá làm ơn lấy dùm cái đó đi hồi nãy tôi không có dịch nha nãy tôi mới dịch mà tôi cố ý để, để nguyên cái bên ly để bây giờ tôi mới giải thích nè có năm cái cái trường hợp có năm cái trường hợp được gọi là giải thoát mở ngoặc đơn quý mút tá nha trường hợp một gọi là giải thoát kiểu tạm thời theo cách đối phó mở ngoặc đơn ta đăng ta đăng gác là giải quyết phiền não ngay lúc đó mà thôi thí dụ như bây giờ tôi thương nhớ ai đó quá đi thì tôi mới tìm một cái suy tư nào đó thì tôi tôi, tôi, tôi sống cái niệm tôi thương nhớ tôi quá tôi khổ quá tôi ồ ồ ồ đây là ái đây là khổ nha thì bắt đầu tôi sống chánh niệm tôi vùi đầu ở trong cái pháp môn chánh niệm đi đứng nằm ngồi hoặc là lúc tôi vùi kinh điển tôi kiếm kinh điển tôi đọc hoặc là tôi đi quét chùa tôi làm gì đó cho nó quên những cái chuyện đó giống như hồi đó tôi nhớ tôi từng đọc một câu chuyện ngắn ngoài bắc ấy, là trong vào cái thời chiến đó, thì hầu hết à, ai ở ngoài bắc cũng thuộc cái câu mà việt nam dân chủ cộng hòa đàn ông thì ít mà đàn bà thì đông có một thời mà nó 15 17 tuổi là thanh niên là đã đã phải đi đi bê là đi bê tức là đi vào nam ấy cho nên có những cái làng mà đó là chỉ có đàn bà không thôi rồi trong đó nó cái, cái câu chuyện ngắn mà tôi đọc đó là của cái bà đó mà còn trẻ tuổi xuân mơn mẫn phơi phới mà đêm nằm nhớ nhớ chồng á rồi không biết phải làm sao á, là bà phải ra chạy ra cái ao đầu làng bà nhảy xuống dưới và lăn ngập cho nó lạnh vậy đó cho nó mệt cho nó lạnh rồi xong rồi bà leo bờ bà chạy nhà là bà chùm mình mới ngủ luôn chứ còn mà nhớ chồng nhớ chồng chịu nói tức là nó nói cho nó hơi nó hơi đời một chút là bà nhớ nhớ mùi đàn ông á ừ, thì bà có một cách chữa đó thôi mà ai bài đó cái đó là bà mẹ chồng bài rồi mấy bà hàng xóm bà thì cái đó kiểu ngoài đời nó là ta đăng gác nghĩa là giải quyết cái phiền não bằng cách là đối phó hoặc là như ở trong kênh mình kể có vị tỳ kheo tu trong rừng ấy mà cứ mỗi lần buồn ngủ ấy, là vị này xuống suối nó ngâm mà có lần nó xuống ngâm mà ngâm nửa người đó mà nó vẫn buồn ngủ vị này mới lấy cỏ khô nhúng nước đội lên đầu em cho nó đừng có buồn ngủ nữa mà suốt mấy chục năm như vậy cuối cùng đặt a la hán <coughs> thì cái kiểu mà mà mà mà cái kiểu mà mà phản ứng như vậy đó à, nó mang tính nhất thời tạm thời thôi mang tính đối phó thôi ừ. thì lúc đó cũng nhờ cách đối phó đó phiền não nó cũng thậm tạm thời nó vắng mặt thì cái cái cái cái sự vắng mặt tạm thời đó được gọi là tá đăng cái quy mút đó tức là giải thoát tạm thời giải thoát từng cơn từng chập nha rồi cái thứ hai gọi là quyết khâm và hanh ấy quý mút tá tức là cái sự giải thoát bằng cách dùng thiền định samatha để đè nén à, cách này lâu hơn có thể đến 84.000 đại kiếp các vị nghe kịp không cách một có nghĩa là nó xảy ra đến đâu thì mình giải quyết ngay lúc đó thôi thì đó gọi là tá đăng giác cái cách một á ừ, cách một à, thường thấy ở hành giả vipassana à, cách hai là của hành giả samatha nhớ nha có nghĩa là vị đó như trong kinh kể đó là có một lần nó một ngày sơ chí ngày bị bệnh nhiều quá ngày đau thì đức phật đến thăm thì ngài nói là nếu mà con tại con trước đây con đã từng đắc đặt thiền chỉ mà con lại bỏ đi con không có trau dồi cho nên nếu hôm nay mà con còn giữ được mấy cái tầng thiện thì con đã nhập định con có đau như bây giờ đâu nha không có đau à, ngay cả đức phật khi mà ngài bị đề bà đạt đa mà lăn đá mà trúng cái dập cái chân máu ra nhiều đó, thì ngài chỉ cần ngài an trú vô thiền định là xong không còn đau qua trong kinh mô tả ngài sẽ là phật của đức phật trước khi viên tịch đều bị bệnh kiết lỵ hết đau lắm ai bị trong râm là biết kiết lỵ mà kiết lỵ nó có nhiều loại kiết lỵ mà kiết lỵ đàm nhớt là khác còn kiết lỵ máu là khác nhưng mà kiết lỵ là coi như nó đau nó nó nó nó quặn quặn cái bụng suốt mùa luôn tại vì nó nó phải quặn nó mới ra mà thật ra nó không còn gì để ra nó vẫn cứ đồ ra ừ. nhưng mà đối với hai vị này các vị biết mà đức phật và ngài sẽ la phật các vị chỉ an trú vô thiền ngài sẽ la phật trong chú giải đó là ngài cũng tịch diệt theo cách của đức phật đó là ngài xuất nhập các tầng thiền tuy không tới hai triệu bốn trăm ngàn lần như trên đẳng giác đúng nhưng mà cũng là rất là nhiều lần ra vô ra vô sơ nhị tam tứ sơ nhị tam tứ công vô biên thức vô biên vô sở xứ phi tử phi tử rồi trở xuống sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền ngũ thiền sắc giới xong rồi vô hư không vô biên thức vô biên vô sở xứ phi tử phi tử mà cứ lui tới lui tới lui tới lúc cuối cùng à, thì ngài vô trong tứ thiền và ra tứ thiền lúc nó không còn hơi thở nữa thì ngày đi luôn nha cho nên cái viên tịch của mấy vị mà mà la hán mà có đắp thiền nó đẹp lắm bởi vì mấy vị không có vụ không có cái vụ mà hước hước lấy hơi rồi cái hắt hơi lần cuối rồi đi quý vị trong room có có biết cái vụ đó không ta alo có biết cái vụ đó không à, ok có nghĩa là mình người thường á người mà không có đắc thiền là họ chết kiểu gì tức là có thể họ lấy hơi lần cuối mà lấy không nổi nó kiệt đó họ có nhiều người họ trận trắng này có người họ chỉ ngước họ nhìn lên trần nhà nhưng mà cái càm họ nó, nó hất lên một chút rồi cái đầu quẹo quanh bên cái kiểm tra nó không có sàn còn cái kiểu của mấy vị đắc thiền mà như đức phật bậc ngày một kiền liên ngày sau là phật thì người ta xuất nhập ra vô ra vô cho đến tứ thiền thì thịt hơi thở tự nhiên mất thì họ mới nhân cái chỗ mà nó tự nhiên mất đó, họ đi luôn cho nên là ngày a nan ngài nhìn đức phật nằm á ngày không biết đức phật đã đã tịch thiệt chưa bởi vì ngày nằm im ru thì ngày ngài mới hỏi ngài anuruddha thế tôn đã viên tịch chưa thì ngài anuruddha nói không thế tôn chưa tịch ngài đang nhập diệt thọ tính định rồi ngài xuất khỏi diệt thọ tính định ngài mới trở ra nhị thiền tức là nhị tam tứ ngũ rồi hư không vô biên thức vô biên vô sử xứ phi tưởng phi tưởng xứ rồi vô thiền diệt xuất khỏi thiền diệt sao mà mới trở lại nhị sơ nhị tam tứ mà cứ như vậy hai triệu bốn trăm ngàn lần cho nên lúc đó là ngày mà anh đang nhìn cũng biết thấy đức phật nằm im ru nhớ nha uhm, im ru thì à, cái trường hợp mà trường hợp một là giải phó vậy hay quá vậy ta cái trần thiện này là ai vậy ta hay à hay à hay trần thiện cái này là quý vị lấy ở đâu vậy quý vị lấy ở đâu cái trần thiện này là lấy lấy cái này ở đâu bài Đông râm mình nữa hả giải thoát kiểu đối phó ok hình như cái bài này quen quen nhất của mình rồi ok rồi đúng rồi đúng rồi không giải thích nữa nha đã không giải thích nữa mà từ nãy biết biết nó thảy lên nó khỏe nó thanh già nó biết ok rồi biết tâm có định tâm tâm có định tâm giải thoát biết rằng tâm có giải thoát rồi vậy sao nha là học xong tâm quán tâm quán của chánh tạng của chánh sớ nha bây giờ mình học qua tâm quán của miếng điện thật ra người ta không có nói khác đâu nhưng mà người ta tán ra cho nó dễ hiểu nha <coughs> rồi tu tập tâm quán niệm xứ mà theo cái ờ, miếng điện Nha. Vâng, mà cái phần này mình sẽ in vào đầu năm trong quý không biết tháng tháng nào mà mình chỉ tạm xác định là trong quý đầu tiên của năm 17 là chúng ta sẽ có cuốn này nha có thể là vào dịp Phật đản của năm sau đó là chúng ta sẽ có cuốn này để chúng ta lặng linh nha và giàu cho quý vị năm nay là đã sáu bảy chục tuổi thì tôi nghĩ quý vị cũng nên có cuốn này thì bởi vì mình không có thời gian học giáo lý nhiều nhưng mà trong cuốn này đó thì nó cho mình một cái nền tảng giáo lý rất là căn bản chứ không riêng cho hành giả đâu nha à, nói để, để, để, để, để tu tập tâm quán niệm xứ tức là quan sát nội tâm của mình cũng là đang quan sát thế giới xung quanh bởi vì ta thế nào thì người thế ấy mà người ra sao thì ta cũng vậy nha dù đó là con trùng con dế con ruồi con mũi con sâu con dồi hay là phạm thiên chư thiên thì cũng đều giống ngay có nghĩa là tâm luôn luôn là sanh diệt liên tục trong cái thời gian này chấp nó lúc về lúc khác cho nên khi mà mình quan sát được cái tâm của mình thì mình hiểu toàn bộ vũ trụ này tất cả chúng sanh trong thế giới này cũng đang nha, à, tồn tại trong cái sự sanh diệt chớp nhoáng của tâm thức nha nhớ nha nhớ nhớ cái đó có nghĩa là khi mà hành giả chuyên chú cho một thời gian hành giả nhìn thấy một cái người mà đang chửi mình đó hành giả biết rằng cái tâm người này đang sanh diệt liên tục liên tục liên tục liên tục, liên tục. người này đang trở thành một con người khác trong mỗi giây đồng hồ nha nhớ sự kỳ vậy ta trời ơi, còn nghe xa vắng quá ừ. nghe xa vắng bây giờ các vị ờ, nghe rõ chưa các vị nghe rõ rồi ok tu tập tâm quán niệm xứ là quan sát nội tâm của mình mà cũng là đang quan sát thế giới quan sát tâm bất thiện của mình cũng giống hệt như đang quát đang quan sát tâm bất thiện người khác tâm thiện của mình cũng giống như tâm thiện người khác một nội tâm có tu tập với niệm và tuệ chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một cứu cánh giải thoát và cả những bước luân hồi không gì đến đời này nhanh hơn tâm thức cho nên nếu mà ta quan sát và theo dõi kịp thời từng diễn biến của tâm thức thì đó là cơ hội tốt nhất ta thấy được tốc độ sanh diệt vô thường của pháp hữu vi đó chỉ qua đó ta mới có dịp thấy rõ sự phù phiếm của ý niệm ngã chấp mà từ chuyên môn gọi là thành kiến ở đó giờ mình cứ là tôi là tôi thế này tôi thế kia tôi tốt thế này tôi giỏi thế này à, đời tôi ngon thế này đời tôi khổ thế này đời tôi bất hạnh thế này đời tôi buồn thế này à, vân vân cái nào cũng tôi tôi hết nhưng mà thật ra đó thì khi mà tu tập cái tâm quán niệm xứ ta sẽ thấy rằng cái tôi ấy thật ra nó chỉ là một đống bọt nước nó chỉ là cái bong bóng nước mà thôi và toàn bộ cái cái tấm thân mình nó cũng giống như thân tâm mình nó cũng giống như là cái cây chuối vậy đó nó gồm nhiều cái bẹ tháo ra từng bẹ thì không còn cái gì là là cây chuối nữa hết mình giống như cộng xã có nghĩa là tháo ra từng từng bẹ nhỏ của cái cái cộng xã thì cộng xã nó không còn cái gì nữa hết mấy trung râm này quý vị có bao giờ lột xã chưa ta alo quý vị bên trong bên xứ thì sướng quá rồi quý vị xài xã tươi bên đây tôi xài xã tiệm nó héo khi thấy nó đóng cái gì đen đen tôi lột mà lúc tôi lột đau lòng lắm bởi vì tôi biết rằng cứ lột hết cái lớp này tới lớp khác cuối cùng cộng xã nó còn nhỏ xíu như nghe tâm nhang vậy đó nha bởi thì cái thân này cũng vậy thân tâm này nếu mà mình tách ra từng phần nhỏ thì nó không còn cái gì nữa hết và để thấy nó là khổ là vô ngã vô thường thì không có gì bằng là quan sát nó thấy nó hồi nãy nó là vui bây giờ nó buồn nãy nó thiện giờ nó ác nha cho nên đức phật nghệ trong tăng duyên thì có dạy thế này này các vị kheo nếu mà chấp nếu mà muốn chấp đây là của tôi đây là tôi đó thì một người chấp cái thanh tứ đại đó ta thấy nó còn hợp lý hơn là một cái người chấp đây là tâm của tôi vì sao vậy vì này các vị kheo cái tốc độ sinh diệt của tứ đại dầu gì nó cũng còn chậm hơn là tốc độ sinh diệt của tâm tại không thấy một cái gì mà nó nhanh hơn tâm ví dụ như mình thấy cái tấm thân của mình đi hồi nãy mình à, đánh phấn thoa son dồi phấn thì hai tiếng sau mình những cái đó mình nhìn thấy hình như cũng còn không cái con người mà bằng người vật chất của mình hồi nãy cho đến bây giờ đó thì nó cũng không thay đổi bao nhiêu trong cái mắt thường quan sát nó không thay đổi nhưng mà cái tâm thì cũng có cái tâm của mình lúc hồi nãy mình đánh phấn nó đã biến mất một trăm phần trăm khi mà mình đã kết thúc cái buổi làm đẹp mình mới cầm chìa khóa xe mình tra vô cái chiếc xe mình chạy thì lúc đó cái tâm mình hoàn toàn nó khác hẳn với cái tâm mà lúc mình bước ra ngoài thềm ba rồi rồi cứ mỗi một giây như vậy hồi thì mình nghĩ tới chuyện này mình giận hồi nghĩ tới chuyện kia mình thấy tham thấy vui như vậy thì mỗi một cái là mỗi một cái giây phút như vậy thì cái đời sống tâm lý của mình nó hoàn toàn thay đổi không để là một ít dấu vết gì hết trong khi trên cái tấm thân sinh lý này ít ra cái dấu vết mình còn thấy cái tóc hồi nãy mình mới chải bây giờ nó chưa bị rối cái son hồi nãy mình đánh nó bây giờ nó chưa bị len cái phấn mình nãy mình đánh nó bây giờ nó chưa bị nhạt à, cái bút chì mình kẻ lên mắt hồi nãy bây giờ nó cũng còn coi cũng còn được này. nhưng mà tâm thì không tâm nó không còn là một dấu vết gì nữa hết nha ừ, không còn dấu vết gì hết hồi nãy nó sân bây giờ nó tham mà nãy nó tham bây giờ nó sân hồi nãy nó thiện bây giờ nó ác hồi nãy nó ác bây giờ nó thiện ừ, không có dấu vết gì hết cho nên là nếu mà có chấp thì cái chấp cái thân tứ đại nó còn có lý hơn là chấp cái, cái tâm bởi vì tâm lúc mà ngày nó là tâm nó sinh diệt vô cùng mau lẹ <coughs> với một hành giả tu tập tâm quán niệm xứ thì khoảng cách giữa sống và chết già trẻ khỏe đau chỉ cách nhau một nháy mắt mà thôi trên lý thuyết thì các niệm xứ là khác nhau tam tướng là khác nhau nhưng trong thực tế hành trì thì tam tướng là một ở đâu là khổ ở đó là vô thường ở đâu là vô thường thì đó là vô ngã à, rồi các niệm xứ là một là là thế nào có nghĩa là không thể nào có diện một người chuyên tu thân quán mà mù tịch về tâm quán thọ quán và và pháp quán nếu đó làm giả thứ thiệt còn thứ hành giả tạo lao thì ừ, học cái gì biết cái đấy à, nhưng mà thật ra đó là bốn niệm xứ nó hỗ tương cho nhau và có người nói rằng mình hợp với thân quán niệm xứ nhưng họ không hề biết rằng tới lúc họ đắc có thể họ đắc bằng cái tâm quán hay là pháp quán hay là thọ quán niệm xứ nha trừ phi đó là cái người được hướng dẫn bởi đức phật còn nếu phạm vô mình buổi đầu mình cứ tưởng mình thích hợp với thọ quán nhưng mà có thể mai này mình đắc quả bằng thân quán hay là tâm quán nhớ nha cho nên bốn niệm xứ bốn dĩ không rời nhau và nói là thấy vô thường nhưng cùng lúc hành giả cũng thấy được cái tánh vô ngã và tánh đau khổ của danh sắc nói là tu tập thân quán niệm xứ pháp quán niệm xứ chẳng hạn nhưng gom chung vẫn là tâm quán niệm xứ nghĩa là hành giả phải nhìn vào tâm mình mà chứng ngộ chẳng hạn như khi quan sát hai tở hay các tiểu quay nghi những tư thế sinh hoạt lớn nhỏ hay là từng cảm giác trong thân tâm rõ ràng là các niệm xứ khác nhau nhưng nếu hành giả không nhận biết được tâm tư mình hiện tại ra sao thì có thể nói là họ đã thất niệm rồi như vậy thì thọ quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh cảm thọ còn tâm quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh thiện ác và pháp quán niệm xứ là nhìn tâm qua thọ và tâm quán niệm xứ với kiến thức của một người am tường giáo lý các vị nghe kịp không bây giờ tôi đọc lại nha thì chỗ này quan trọng nè nói là tu tập thân quán niệm xứ hay là pháp quán niệm xứ gì đó nhưng gom chung lại vẫn là tâm quán niệm xứ nghĩa là hành giả phải nhìn vào tâm mình mà chứng ngộ bởi vì mình nói bốn niệm xứ nhưng mà thật ra đó nó chỉ có hai đề mục thôi đó là nhìn vào thân và nhìn vào tâm dầu là mình nhìn qua thọ hay là nhìn qua cảm giác hay nhìn qua tâm trạng thì cũng nhìn là, là nhìn vào tâm thôi nha cho nên đó là chẳng hạn như khi quan sát hơi thở hay là các tiểu quan nghi các cái à, tư thế các động tác sinh hoạt lớn nhỏ hay là từng cảm giác trong thân tâm rõ ràng là các niệm xứ khác nhau nhưng nếu hành giả không nhận biết được tâm mình hiện tại ra sao thì họ đã thất niệm rồi vậy nghĩa là sao có nghĩa là anh nói với tôi là anh đang tu thanh quán đúng không nhưng mà làm sao mà anh rời được cái tâm quán này thí dụ như anh đang thở ra bằng tâm tham anh biết anh thở vô bằng tâm sân anh biết nha khi mình đang cử động tay chân như vậy mà có tâm sân ở lên mà mà mình nói mình không biết à biết chứ biết chứ ừ. cho nên tu tâm quán cũng biết cũng chính là tu là thân quán thọ quán và pháp quán có một điều là cái do cái cơ tấm mình cái gì đó nó là nổi bật nha cái gì là nổi bật à, ờ, chứ còn mà tất cả bốn niệm xứ đều quan hệ nhau hết không bao giờ có chuyện một hành giả à, chuyên tu miên mật mà lại theo cái thân theo cái, cái niệm xứ này mù mù tịch chuyển niệm xứ kia là chuyện không có ừ. như vậy tu tập thọ quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh cảm thọ còn tâm quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh thiện ác à, và pháp quán niệm xứ là nhìn tâm qua thọ và tâm quán với kiến thức của một người an tường giáo lý như thay vì chỉ biết đây là thọ xã à, bên thọ quán niệm xứ hoặc là à, thì bên thọ quán niệm xứ thì ta biết đây là thọ xã nhưng bên pháp quán niệm xứ hành giả biết là đây là tâm tham thọ xã hay là xã giác chi bên thọ quán niệm xứ thì hành giả chỉ ghi nhận đây là thọ ưu nhưng mà bên pháp quán niệm xứ hành giả biết rằng đây là sân truyền cái nhớ nha nói gọn lại tâm quán niệm xứ là lấy tâm làm đối tượng để ghi nhận tâm nói theo tặng kinh và tặng luật á, là chỉ có một thôi đó là sự biết cảnh hoặc là sáu đó là sự biết cảnh của sáu thức cái biết của biết cảnh sắc của con mắt cái biết cảnh thanh của lỗ tai cái biết cảnh mùi của mũi cái biết cảnh vị của lưỡi cái biết cảnh xúc của thân cái biết của biết cái biết cảnh pháp của ý thì gom chung là sáu cái biết như vậy thì trong tạng lực và trong tạng kinh ấy, <coughs> thì thức chỉ có một là sự biết cảnh hoặc là sáu tức là sáu cái biết của lục căn lục lục thức nhưng mà theo a tỳ đàm á thì tâm có thể kể thành thành một cũng được sáu cũng được tám mươi chín cũng được một trăm hai mươi mốt cũng được sinh xem lại trong a tỳ đàm bìa xanh nha à, a tỳ đàm bìa xanh nha và nếu bà con râm râm này mà có đại phát bồ đề tâm thì lúc nào trong nước hoặc ngoài nước thì quý vị muốn làm một cái việc ánh tống thì tôi đề nghị là quý vị nên ấn tống quyển a tỳ đàm một bìa xanh phía trước có cái tháp tại nó ấn tống có nghĩa là chúng tôi không ăn chia gì trong đó đâu đừng nghĩ vậy Nè, thêm tội nghiệp thì chúng tôi không phải đâu mà tại sao chúng tôi đề nghị bởi vì cái quyển nó bây giờ theo tôi biết nó đã nó đã là được tái bản rồi và hiện giờ nó đang rất là khan hiếm hiện giờ ở tại mỹ tại Jacksonville của chỗ chúng tôi đang ở đây chúng tôi chỉ còn là cái A thì đàm tập 2 thôi thì A thì đàm tập 1 đó là cái phần căn bản thì in đợt một một ngàn cuốn đã hết in đợt hai một ờ, hình như cũng một ngàn cuốn và cũng thì có lẽ còn ở đâu đó mà riêng trong tay chúng tôi và trong cái biết của chúng tôi thì nó đã hết rồi nha cho nên nếu mà con mà đại pháp bồ đề tâm mà tổng đó thì cũng biết vô lượng nha còn ở đây chúng tôi chỉ giữ lại khoảng chừng mấy trăm cuốn hai và ở đây chúng tôi không phải làm cái việc quảng cáo bán sách mà chúng tôi cũng phải ám ức thì phải nói có rất nhiều bà con cứ sợ quyển hai nhưng mà thật ra đó quyển hai nó có những cái đềm tại không phải có những mà là toàn bộ quyển hai là là những vấn đề giáo lý rất là quan trọng ví dụ như trong đó có phần nói về giáo lý duyên, duyên sinh rất là kỹ một phần nói về cái nghiệp lý tức là cái lý nhân quả của phật giáo nguyên thủy rất là kỹ mà tôi lấy làm lạ là nhiều bà con thì lật ra nó là lại lật ngay chóc cái phần sau cái phần mà nói về cái a thì đàm bộ phái liếc vô thấy toàn là tiếng hán tiếng ờ, Sanskrit tiếng Tây Tạng ờ, tiếng Đức quý vị nhé với thật ra đó là cái phần những vị nào mà là phật tử mình muốn có muốn nghiên cứu mà sâu rộng thì lưu ý phần đó còn nếu mình chỉ là người tu tập chỉ là người sơ cơ muốn tìm hiểu cái, cái, cái giáo lý cốt lõi căn bản của Phật pháp thì hai cái phần đầu đã quá đủ để quý vị đọc rồi đó là thì làm tập hai phía trước có hình một vị thầy mà bắt truyền mà đứng quét lá đó ừ, quét lá hay vẽ tranh gì tôi cũng chẳng biết nha yeah thì trong đó có một phần nói về giáo lý duyên khởi và một phần nói về cái cái vấn đề nghiệp lý ở trong đạo Phật nguyên thủy có nghĩa là thế nào là làm phước thế nào là làm tội trong trường hợp nào là nặng cái trường hợp nào là nhẹ thế nào là nghiệp luân hồi thế nào là nhân giải thoát trong đó nói rất rõ mà nó lại một chỗ thì bà con chỉ biết cung một không thôi rất là uổng nghe rất là uổng à, rồi tiếp theo là vì vậy chúng tôi chỉ đọc tắt thôi nha tạng kinh à, theo tạng kinh à, tạng luật á, thì tâm nó chỉ có một một là sự biết cảnh thôi cảnh gì cũng là biết ừ, cũng là cảnh gọi là sáu tức là sáu cái biết của của sáu thức nhưng mà theo a tỳ đàm á, thì tâm có thể chia thành một sáu tám mươi mốt ở ờ, tám mươi chín và trăm hai mốt riêng trong kỹ thuật tuệ quán của dòng thiền mô cốc dựa theo giáo lý duyên khởi thì đối tượng của tâm quán niệm xứ chỉ có 13 à cái này mới lạ nha cái này mới lạ nha chỉ có 13 thôi tức là theo cái dòng thiền môn cốc người ta không có kể ra theo mấy cái cách kể truyền thống mà kể theo kiểu người ta bởi vì cái cách kiểu kể đó là cách kể cho hành giả nghe à, đối tượng của tâm quán niệm xứ chỉ có 13 thôi 13 tâm thôi suốt đời ta từ dây này sang dây sang dây khác 13 tâm này đập đổi cho nhau cái này diệt thì cái kia sanh không bao giờ có hai tâm trong cùng một lúc 13 tâm đó là ừ. số 1 là ngủ xong thức có nghĩa là ngủ là năm xong là cặp ngủ xong có nghĩa là năm cặp nghĩa là sao tâm nhãn thức biết cái cảnh vừa ý tâm nhãn thức biết cái cảnh không vừa ý đó là một cặp tâm nhĩ thức biết cảnh vừa ý ờ, thôi thôi nó nó nó nó nó nó nghe nhức đầu á cái tâm cái, cái cái biết của con mắt á cái biết cảnh tốt của con mắt á là một mà cái biết cái cảnh xấu của con mắt là hai cái là lặng cặp cái lỗ tai mình mà lúc mà nó nghe cái cái âm thanh vĩ và lúc nó nghe cái âm thanh không vĩ đó là cặp rồi lỗ, lỗ mũi cũng vậy có lúc nó ngửi cái mùi vĩ và lúc nó ngửi cái mùi không vĩ đó là một cặp tổng cộng là năm năm cặp thì năm cặp này được gọi là ngủ song thức à, như vậy là 13 tâm á, thứ trước hết là là ngủ song thức thứ hai là ba tâm phiền não là gì ta là tham là sân là si nha rồi à, ba tâm không phiền não là vô tham vô sân vô si tức là tâm thiện nha tức là tâm thiện đó tâm thiện rồi hai tâm cuối cùng đó là tâm tạo hơi thở ra và tâm tạo hơi thở vô nghe cách kể rất là kỳ phải không nhưng mà trong thực tế tu hành thì theo bản thân tôi thì cách kể này cũng có điểm hợp lý của nó tại sao vậy thay vì bây giờ mình phân tâm mà theo cái kiểu trăm hai mốt hay ừ, là tám chín thì nó mênh mông quá đây ngày một góc ngày địa nghiệp thế này bây giờ tôi nói cho tôi thực tế nha thực tế tôi hành trì á tôi ngồi xếp bằng tôi ngồi yên lại các vị nghe rõ không các vị còn nghe không dạ rồi bây giờ tôi ngồi xếp bằng nè đây tôi ngồi xếp bằng tôi thở ra bằng tâm tham tôi biết rõ tôi thở ra bằng tâm tham tôi thở vô tôi biết rõ là tôi đang thở vô có nghĩa là tôi, khi tôi theo dõi hơi thở cũng là tôi đang theo dõi cả tâm của tôi nha tôi đang thở ra bằng tâm gì tôi biết tôi đang thở vô bằng tâm gì tôi biết mà tôi nhắc lại lần nữa dốt gì thì dốt dở gì thì dở có lẽ quý vị cũng phải nên đọc kỹ lại định nghĩa của các loại tâm để làm chi để khi nó xuất hiện mình biết nó là cái tâm vậy. thí dụ như tâm hoài nghi là sao tà kiến là sao tham làm sao sân làm sao si làm sao hỗ trợ à, hữu trợ làm sao vô trợ làm sao hôn trầm thị miên làm sao mà trạo hối làm sao mấy cái đó phải biết nha tham dục là gì sân hận là gì chứ còn mà cứ mơ mơ hồ hồ cũng kẹt mấy đó mấy đó định nghĩa cái căn bản phải biết thì trên những cái từ những căn bản đó, đó thì mình đi tu thiền quán nó mới có hiệu quả hơn nhớ nha như vậy thì ở đây theo ngày mô cốc đó thì à, khi nào mà con mắt biết con con mình nhìn liếc là mình thấy cái gì đó mình sắp sửa thích hay là mình chưa kịp thích chưa kịp ghét thì mình đã biết rằng đây là tâm nhãn thức vừa ngước nhìn lên đó là người chỉ biết đây là tâm nhãn thức thôi đây là tâm nhãn thức đang ngồi nghe cái đùng một cái thay vì mình niệm là sợ thì mình chỉ cần niệm đây là tâm nhị thức ừ, nhớ nha đây là tâm nhị thức à, rồi đang ngồi thiền nghe người ta chiên xào cái gì đó thay vì mình phân tích nó là mùi này mùi kia thì mình chỉ cần biết đây là tâm tâm tỷ thức nha đó để đó là cách một đó là hợp một tức là biết ghi nhận đây là ngôn thức thứ hai là mình đang ngồi như vậy mà mình nghe cái đung một cái mình hết hồn mình niệm đây là tâm tâm sân nha mình đang ngồi như vậy mình nghe chiên xào nó nó bay ngang mũi mình thay vì mà niệm đây là tâm tỷ thức thì mình có thể niệm đây là tâm tâm tham các vị có nghe kiểm không ta đang ngồi nghe theo dõi hơi thở đang ngồi theo dõi hơi thở nè mà nghe một cái đùng thì quý vị có hai cách niệm một là đây là tâm nhĩ nhĩ thức còn hai nữa là đây là tâm tâm sân và dạ. yeah. hoặc là đang ngồi mà nghe chiên xài cái mùi thơm nó thoảng qua thì mình có hai cách niệm một là đây là tâm tỷ thức cái biết của mũi hoặc là mình niệm cách thứ hai đó là đây là tâm tham tham tham tham tham tham và mình đang ngồi mình nghe ai đốt còn bao ni lông nó khó chịu quá thì mình có thể niệm hai cách một là đây là tâm tâm sân hoặc là mình niệm đây là tâm tỷ tỷ thức nghe kịp không ừ, cái nào cũng là tâm hết nè rồi bây giờ khi mà ở đây ngài phân ra có hai loại đó là tâm chủ và tâm khách tâm khách tức là những cái nhãn nhĩ tỷ thiệt à, những cái tâm mà nó do cảnh trần bên ngoài mà có thì nó gọi là tâm khách còn cái tâm chủ ở đây chính là cái tâm mà nó đang nó gắn liền với hơi thở vào ra của mình nghe kịp không bây giờ tôi đang ngồi nè tôi thở ra tôi vô tôi thở ra bằng tâm có cái tâm sân tôi khó có chịu rồi thở ra tâm sân thế vô bằng tâm sang rồi bây giờ tôi đang tôi, tôi, tôi mấy ngày nay sao tâm tôi nó an lạc cái thân của tôi nó nhẹ nhàng quá ta tôi thở ra tôi biết đây là tâm tham tôi thở vô tôi biết là tâm tham hoặc là khi mà tôi quan hỷ với cái tiến bộ của tôi tôi quan hỷ thì lúc tôi biết tôi thở ra bằng thiện thở hỷ thở vô tôi biết tôi đang thở vô bằng thiện thở hỷ nghe kịp không đó thì cái tâm đó được gọi là tâm chủ có nghĩa là nó gắn liền với hơi thở không phải do cảnh bên ngoài phan duyên tác động thì nó gọi là tâm chủ còn cái tâm khách là cái tâm mà nó có mặt do cái tình cảnh bên ngoài các vị nghe kịp không ừ, do cảnh bên ngoài thì tôi đang ngồi nghe cái đông thì đó là cái tâm khách tâm cái cảnh khách khách quan cảnh bên ngoài còn bây giờ tôi đang ngồi không có cái gì bên ngoài tôi không thấy không nghe không ngửi không nếm gì hết mà tôi chỉ đang là vùi mình chìm sâu ở trong cái cảnh hơi thở thôi thì đó là ngày mô cốc người gọi là đang biết cái tâm tâm chủ nhớ nha thì giàu cho chủ về cách thì theo a tỳ đàm nó không có sai là bởi vì sẽ giúp ngài làm gọn như vậy để cho hành giả dễ thì tôi kể vì nghe một chuyện nó hơi kỳ kỳ nhưng mà ờ, cần thiết là có thời phật có một cái vị tỳ kheo lớn tuổi lắm rồi nha lớn tuổi lắm rồi rồi quý phật quá ham tu quá thì đi xuất gia nhưng mà vô trời đất ơi cái gì đâu mà giáo lý mênh mông nội mà riêng cái giới thì kheo mà 227 nhiều quá nhớ không nổi thì cuối cùng vị này mới suy nghĩ nó trời ơi giới, giới, giới, mà nhớ không nổi thì lấy gì giữ cho nên vị này thấy lòng bất an thì cuối cùng thôi nên gặp đức phật xin hoàn tục thì đức phật ngài mới nói là vì đâu mà con nghĩ cái ý hoàn tục thế giới nhiều con nhớ không nổi mà vì nhớ không nổi là sao con giữ thì đức phật ngài nói ngày dạy rằng đó trong trường hợp ngươi thì, thì ngươi chỉ giữ ba giới thôi tức là ngươi không có nhớ nó 227 mình nhớ tới ba thôi đó là thân khẩu và ý ờ, thân làm gì thì biết cái đó có hại mình hại người lại mình lại người hay không à, rồi, tâm cũng vậy à, ở khẩu khẩu mà khi nói cái gì đó thì mình coi mình cái lời mình nói đó à, có là lợi mình lợi người hay không cái lời mình sắp nói là nằm bằng tâm thiện hay tâm bất thiện rồi còn tu ý đây có nghĩa là khi một cái tư tưởng nào nó xuất hiện trong đầu mình đó, thì mình biết nó là thiện hay bất thiện chỉ ba cái giới này thôi quý vị phải biết rằng đây là trường hợp đặc biệt chứ không phải đối với ai đức phật ngài cũng cho ba cái giới này hết thì ngài biết vị này là vị vị này có khả năng chiến thắng đúng như vậy vị này thấy từ 227 mà tụ số còn số 3 vị này thích quá vị này mới bèn quay trở về à, quay trở về không có bần tục nữa thì khi mà tập trung giữ ba giới này đó thì vị này mới phát hiện ra ba giới này nó còn khó hơn là 227 giới kia nó nhưng mà nó dễ nhớ nó khó giữ nhưng mà lại dễ nhớ à còn mà mà mình ham duyên số minh mông hà xứ mà rốt cuộc nó khó nhớ còn đằng này nó khó hành nhưng mà nó dễ nhớ ở đây cũng vậy thay vì ngày phân là tâm thiền tâm dục giới tâm phàm tâm thanh mà ngày phân có hai là tâm chủ và tâm khách tâm khách có nghĩa là cái tâm nó có mặt từ những cái cảnh bên ngoài mà thỉnh thoảng có một lần ví dụ như một cái âm thanh một hình ảnh một cái mùi gì đó thì đó được gọi là tâm gọi là tâm tâm, tâm khách còn tâm chủ là cái tâm mà nó gắn liền với hơi thở vào ra của mình nha nhớ cái đó mười ba tâm này bao trùm tất cả các loại tâm ta nên nhớ rằng thức quẩn và thọ quẩn là pháp đồng sanh à tại vì thức và thọ đó là hai trong bốn danh quẩn bốn danh quẩn tức là là là thọ tưởng hành thức nhớ nha cho nên tu tâm quán cũng là tu thọ quán và thọ và tưởng được kể chung là tâm hành ừ như là hơi thở vô ra là một cặp thân hành vậy đó tầm và tứ là một cặp khổ hành nói như vậy tu tâm quán là ghi nhận cả danh quẩn lẫn sắc quẩn sắc quẩn ở đây là hơi thở ra vào chứ không rộng rãi như ở thân quán và nói là tu tâm quán nhưng cũng là ghi nhận cả bốn danh quẩn nói vậy xét theo a di đàm thì đối tượng của tâm quán sâu rộng hơn thọ quán niệm xứ hành giả quý vị nhớ không thọ quán niệm xứ là quan sát cảm giác của thanh tâm còn tâm quán niệm xứ là quan sát cái tâm trạng của mình nha một cái là một cái là cảm giác một cái là tâm trạng ừ. hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm tham trong bất kỳ lúc nào mình muốn làm việc gì đó à, tôi nhắc lại hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm tham trong bất kỳ lúc nào mà mình muốn làm việc gì đó như muốn ăn uống muốn bước đi muốn co duỗi muốn gãi muốn vuốt tóc hay là một cử động lớn nhỏ nào đó vô danh tâm sân hiện rõ khi ta ta đang có lòng chối bỏ hay trốn chạy à, né tránh một thứ gì đó à, à hành giả tu theo truyền thống môn cốc tối thiểu phải có kiến thức a tỳ đàm căn bản để nắm vững vấn đề tâm pháp nhãn thức là gì nhĩ thức là gì sân là gì tham là gì sân là si là gì à, mạng là gì tà kiến là gì hoài nghi hôn trầm là gì căn bản là hành giả phải mất ít nhất phải một tháng ừ, đó là hành giả mà giỏi đó là phải mất một tháng để biết được cái giáo lý căn bản là mới, khi mà đi vào thiền viện á, thiền sư người ta người ta giới thiệu cho mình á, người ta giải thích cho mình mình mới nghe nha ví dụ như mình ngồi mình thấy ngộ ngộ lên trình với thiền sư thiền sư chỉ nói nè cái đó là hôn trầm đó nha cái cách diệt trừ hôn trầm là à, đừng tiếp tục ngồi chỗ khuất chỗ kính chỗ tối mờ mờ ra ngoài chỗ sáng mà ngồi nha ra mà chỗ sáng mình ngồi hoặc là đi lấy nước lau mặt rửa mặt đi ừ. hoặc co duỗi tay chân hoặc tự xoa bóp tay chân mình đi mà khi mà thiền sư nói đó là hỗn trầm mà mình không có biết mình ủa hôn trầm là cái gì là chết rồi trong khi nếu mà mình biết á, thì thiền sư họ đỡ cực à, chứ nói ờ đó là hỗn trầm đó ừ, hoặc là họ nói ờ cái đó là phóng vật đó mình nghe nó phóng vật mình biết nha mà nếu mà mình tu ở thái tu ở miến điện tu ở tích lan á, thì mình sao ta nếu mà có thông dịch thì khỏe còn không nó mà nói mình bằng tiếng anh chẳng hạn họ nói bằng tiếng miếng tiếng thái thì thường họ xài bằng tiếng pali những cái từ đặc biệt cái xài tiếng pali ví dụ như là hôn trầm họ nói là thi nó mất thác à, phóng vật họ nói là út thác chá quay nghi là quý chí kích cha là tham là lô phá sân là đô xá si là mô há ừ, họ nói cho mình biết hoặc là họ nói đó là thí man á đó là tăng thượng mạng nghĩa là chưa đắc mà thấy đã quá rồi tưởng mình đắc là thí ma á là tăng thượng mạng nhớ nha thì uh, rồi à, ha, ha, ha, ha, ha. hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm tham trong bất kỳ lúc nào mình muốn làm việc gì đó nhớ nha à, như muốn ăn muốn uống muốn bước đi muốn co duỗi muốn gãi muốn vuốt tóc một cử động lớn nhỏ vô danh nào đó tâm sân hiện rõ khi ta có lòng chối bỏ hay trốn chạy né tránh một thứ gì còn hành giả tu theo truyền thống mô cốc và tối thiểu phải có kiến thức a di đàm căn bản để nắm vững vấn đề tâm pháp thế nào là nhãn thức nhĩ thức thế nào là tham sân si tà kiến ngã mạng hung trầm hoài nghi phóng dật vân vân có những trường hợp các trạng thái tâm thiện không được kể rõ trong các tâm sở như tham nhẫn hay tự tâm các vị nghe kỹ chỗ này nha <coughs> có những ít tâm thiện mà không được kể rõ trong tâm sở như là kham nhẫn hay từ tâm nhưng mà hành giả có kiến thức căn bản cũng có thể hiểu chúng chính là tâm sở tịnh hảo nào ai cũng nói tu tập tuệ quán là biết cảnh hiện tại nhưng ta phải hiểu rằng chỉ hiện tại đó là nói theo cái nghĩa chế định tục đế nói theo thời gian trên đồng hồ ừ. chứ trong thực tế khi mà ta biết đó là loại tâm nào đang có mặt thì lúc đó nó đã không còn nữa dạ yeah, cái này phải ghi nha khi ta biết tâm nào đang có mặt thì thực ra nó đã biến mất rồi các vị nghe kịp không không bao giờ có chuyện là tâm này đứng nhìn cái tâm kia không có không có bởi vì không bao giờ có hai tâm đứng cùng một lúc nha không bao giờ có chuyện là thằng tèo nó đứng nhìn thằng tí làm việc là không có trong trong trong tâm mình trong tâm pháp không có cái chuyện là tâm là, là thằng tèo đứng nhìn thằng tí mà cái tâm tham nó xuất hiện xong thì cái tâm thiện nó xuất hiện đằng sau nó biết là tâm tham vừa vừa có mặt và thậm chí mình có thể nói là tâm tham đang đang có mặt cũng được nhưng mà mình thì phải biết chỉ đang đây là tương đối đang mà nói theo cái đồng hồ thôi chứ trong thực tế nó đã biến mất tiêu rồi nha cho nên á trong thực tế thì khi ta biết tâm nào đang có mặt thì thật ra lúc đó nó đã không còn nữa tâm trước quan sát tâm sau để xin lỗi tâm sau quan sát tâm trước tâm tham á, là bất thiện khi ta biết tâm tham đang có mặt thì có nghĩa là ta đang dùng tâm thiện hợp trí để quan sát tâm tham đó có nghe kịp không ta khi mà mình ghi nhận đây là tâm tham á thì lúc đó tâm tham nó đã biến mất rồi và cái tâm mà đang cái tâm mà biết đó nó chính là tâm thiện nha đó vấn đề là cái đó mà khi mà mình giả thấy cái này mình giả biết ồ thì ra nó là vô thường thiệt nha vô ngã nha có nghĩa là <coughs> cả đời mình nó là một đời vung xới nổi sầu thôi ừ. chứ nghĩa là mình cái toàn là mình đi biết cảnh cũ thôi nha ừ. cho nên là tâm tham mà tâm bất thiện mà khi ta biết tâm tham đang có mặt á, thì có nghĩa là ta đang dùng tâm thiện hợp trí để quan sát cái tâm tham đó mà nó bây giờ đã không còn nữa vì tốc độ sinh diệt của tâm rất nhanh và chúng không chỉ xuất hiện một lần nên ta mới có thể kịp thấy chúng và dễ dàng tưởng lầm là nãy giờ chỉ có một tâm tham là tâm sân kéo dài để cho mình nhìn mình cứ tưởng là nãy giờ nó đứng chần dần nó chờ mình dòm nó không à à mình cứ tưởng như vậy không phải không phải nha ngay trong ngủ sung thức tốc độ sanh diệt của nhãn thức nhĩ thức rất là nhanh à và hành mà trong số đó thì hành giả dường như thấy cái thân thức kéo dài hơn hơn hết thì mình liếc mình thấy cái gì đó à, thì có những cái khoảnh khắc đó mình thấy là tâm nhãn thức nó có thể nhanh hay chậm nhưng mà thân thức nhiều khi mình thấy mình thấy nó kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ thí dụ như mình bị nhức răng mình nghĩ ồ vậy là trong mấy tiếng đồng hồ này là là có một cái tâm thân thức biết cảnh khổ của thân à, nó luôn luôn nó tồn tại có mặt ở đó để nó biết cái cảnh đau răng nhưng mà không phải nó có vô số cái process of mind tức là vô số cái tâm cái loạt tâm nó xuất hiện liên tục và liên tục tức là trong lúc đó bên cạnh cái tâm thành mà thanh thức biết đau của cái răng ấy, chúng ta còn có tâm sân của chúng ta còn có tâm tham nữa chúng ta thí dụ như lúc đó chúng ta ngậm muối nó bớt hoặc là lúc đó tình cờ mà phone nó reo cái mình cũng vui mình biết ở ờ, cái có thể người quen người nào đó gọi mình à, gọi là chiều nay có người hẹn đưa mình đi nha sĩ nè như vậy chiều nay mình sẽ hết đau thì chính cái cảm giác đó là tâm tham đó chính cái suy nghĩ đó chính là tâm tham đó mà mình không biết mình cứ thấy cái chủ yếu là nãy giờ chỉ biết đau ba tiếng đồng hồ từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng ba tiếng đau quá mình tưởng là có một cái tâm biết đau mà thật ra là có vô số cái tâm biết đau nó xâm diệt tiếp nối nhau nha ừ. <laughs> cho nên á chẳng hạn như cơn đau nhất hay sự ngứa ngáy lúc ngồi thiền á, có vẻ như chúng là một khối nặng và đang đè lên nên tâm của mình hành giả phải dùng niệm và tuệ để thấy rằng cơn đau hay sự ngứa đó thật ra là sự ghép nối liên tục của vô số tâm thân thức thọ khổ nha ừ. rồi vô số tâm thân thức thọ khổ hơn ai hết hành giả tu tập tâm quán niệm xứ phải hiểu rằng đời sống của mình chỉ là sự ghép nối liên tục của sáu thức của các tâm thiện ác các tâm vui buồn trong từng giây và cái trước được thay thế bằng cái sau cái mới thay thế cho cái cũ mọi sự diễn ra với một tốc độ nhanh bao nhiêu tùy theo khả năng quan sát của hành giả tôi nhắc lại trước khi kết thúc buổi giảng sáng nay đó là mình chưa biết đạo mình thấy rằng chiếc xe riêng mình mình hiểu lầm là có chiếc xe trong đống phụ tùng có phụ tùng có đống phụ tùng trong chiếc xe có nghĩa là mình thấy có cái tôi riêng rồi có cái khổ cái vui riêng à, mình thấy rằng có cái cội cây và cái bóng của cội cây mình thấy có cái hộp và cái vật định trong cái hộp nhưng mà đối với hành giả có học a tỳ đàm có tu tập bốn niệm xứ thì hành giả thấy rằng không phải như vậy cái gọi là tôi chính là thân và tâm đang có mặt này, đang vô thường đây nếu mà bỏ cái tâm sân mà đang có mặt này ra thì thằng tèo nó chỉ còn là cái xác chết thôi nếu bỏ cái tâm thiện này ra thì nguyễn thị hến chỉ còn là cái xác chết thôi nhớ nha chứ không có cái chuyện là nguyễn thị hến đang có tâm thiện không đúng nguyễn thị hến có cái tấm thân này không có không có nghiêu xổm hết không có nếu bỏ cái tâm này ra thì nghiêu xổm hết chỉ là bốn cái xác chết thôi ok chúc các vị một ngày vui một đêm an lành nhiều mộng đẹp hẹn nhau ngày mai Idang me nyatinan potu sukita hontu nyatayo Idang me nyatinan potu sukita hontu nyatayo Idang me nyatinan potu sukita hontu nyatayo Idang me punyang aswa kaya wahang ho ඉදං මේ පුඤ්ඤං නිබ්බානස්ස පච්චයෝ හෝතු මමං පුඤ්ඤං පගං සබ්බ සත්තනං දීමා සාදු සාදු සාදු